Các bạn thân mến và các em sinh viên thân mến Chúng ta đã học đến bài 6 về ứng dụng hoàn lý điểm Ở bài trước chúng ta đã làm cái thao tác nhập điểm à nhập hồ sơ và xóa Vậy thì chúng ta chỉ còn cái mục sửa hồ sơ và cập nhật vào cái này ứng dụng rất là hay và chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh SQL trong Cordinai như thế nào đấy thì chúng ta sẽ mở ra cái giao diện của các em sử dụng là NetBeans hoặc Ringware thì cũng như vậy nhưng vì cái chữ của thầy dạy các bạn cái chữ của đèn pin nó sẽ không tương phản lắm chính vì vậy các em nhìn nó mờ vì vậy thầy dạy bằng cách là thầy sử dụng là ZBrain PHP Storm thì đây là một ứng dụng mất phí mất phí nó cũng giống như cái kia thôi nhưng mà ở giao diện nó là màu đen chữ trên nền màu đen thì chúng ta dễ nhìn rõ hơn so với chữ ở trên nền màu trắng các bạn đợi thầy khởi động chương trình lên thế thì ở đây chúng ta sẽ bật lại cái à, trang web của chúng ta ví dụ chúng ta nhìn vào đây là local localhost public hiện danh sách đấy thì các bạn đã nhìn thấy là họ tên này tuổi này vân vân khi mà chúng ta ghi vào thế bây giờ ở nút này nó là nút sửa nút đơn nút xóa thì ngon rồi ta xóa bạn nào đi là ta sẽ xóa được Đấy. ví dụ như là thầy xóa bạn lào văn hùng này các bạn nhìn nhé lào văn hùng sẽ biến mất trên danh sách Đấy, lào văn hùng mất rồi đúng các bạn cái lệnh redirect là lệnh gián tiếp nó giúp chúng ta là trở về bảng nhanh hơn ở đây chúng ta nhìn thấy là khi thầy sử dụng Gdirect đây đừng dẫn quản lý điểm danh sách ờ, hiện danh sách tức là vẫn trở về một cái router trước ở đây router của chúng ta là đây hiện danh sách router này nó trở về router này đó router này lại router là cái gì là cái ngọn của controller nó tác động vào controller khi mà chúng ta gọi cái gì đó thì router nó sẽ tìm đường đến controller để nó thực thi cái nhiệm vụ trong controller thì controller là cái gì thì các em chú ý vào đây thầy nhắc lại danh sách lớp là tên của lớp và controller là hàm public function đấy cái hàm hiện danh sách của chúng ta ở đây hàm sâu sinh viên ở đây hàm này đã không dùng ở trong bài này thầy chỉ nói ở trong ví dụ trước thôi hàm xóa sinh viên rồi bây giờ hàm xếp là ghi sinh viên xếp sinh viên là ta ghi vào xếp Đó, controller của chúng ta nó sẽ sử dụng cái router đây để nó định ra cái hàm nào được làm ở trong này thì trong này chúng ta nhìn thấy là có mấy hàm tất cả ta thu nhỏ này lại ta nhìn thấy này hàm hiện danh sách hàm sâu sinh viên hàm xóa sinh viên hàm ghi sinh viên với namespace là quản lý điểm quản lý điểm là namespace đây Đấy, được nằm trong controller còn chỗ đây gọi là các thư viện ta mang ra dùng thư viện ta tạo ở model thì ta tạo một cái lớp trong model là quản lý điểm model còn hai cái này là ở trong nhân của cordinal nó giúp chúng ta thực thi giao diện tốt hơn Đó. rồi đến phần hiện danh sách những phần này thì nói phần trước rồi như section validate Backer section chúng ta chưa dùng chúng ta mới dùng validate validate là kiểm tra là chúng ta nhập trên form có đúng số ký tự không và nằm trong vùng mà chúng ta kiểm soát không ví dụ chúng ta nhìn ở đây đây là phần kiểm tra khi bên form trong cái bảng danh sách nó hiện ra để ta nhập vào thì nó yêu cầu là min là bằng 3 ký tự max là bằng 255 cú pháp của nó như vậy là cái cái ờ, ô text text box họ tên đấy, đấy. ô giới tính thì nó yêu cầu như này ô quê nó yêu cầu như này ô tuổi thầy không yêu cầu thì thôi thì vậy chúng ta là kiểm tra cái mảng này nhập vào nó ra sao tiếp theo đó thì chúng ta vẫn phải có một cái hàm là file ôn sinh viên để tìm hiện ra cái list danh sách và nó hiện ra đây Đấy. sau đó nó lại quay trở về đây để cho chúng ta nhìn thấy là cái danh sách được hiện thì đây là phần hàm người ta gọi là hàm vi sinh viên đó bây giờ ta sẽ điều khiển nó để nó có thể nhập được danh sách hàm nhập danh sách thì ở danh sách của chúng ta hàm nhập bây giờ chúng ta sẽ làm một cái sửa ở đây thì nó sẽ hiện ra tên của người trên đây vậy thì chúng ta sẽ đi vào trong cái view bởi vì cái gì hiện ra là phải qua view hết các bạn nhớ nhé rồi đó thì đây là phần xóa đây sửa xóa đúng không xóa của chúng ta là ngon rồi đây là xóa rồi Đấy. cái này là nó xuống dòng thôi bây giờ chúng ta sẽ thay cái nút này lên trên một nút nữa chúng ta copy để làm hàm sử copy và thầy xóa cái phần tuổi trên này đi Đấy, thầy cho thêm nút này thầy cho thêm là ô ô này là ô xóa danh sách bây giờ thầy ghi chữ này là sửa sửa danh sách bằng cái gì thì chúng ta thấy là ở xóa nó sẽ kèm theo một cái ID sinh viên để đưa lên thì nó xác định được là cái nút vào của ID sinh viên để nó xác định xóa ai thì tương tự ở đây chúng ta chỉ ghi chỗ này là sửa sửa Đấy. còn từ đây đến đây là giống nhau chỉ có khác hàm xóa và hàm sửa được gọi ra từ đây đây là hàm sửa còn đây là hàm xóa còn đây là ID ID lấy do SV này sinh ra Đấy. SV trong vòng for này được sinh ra là SV là ID sinh viên bây giờ chúng ta chạy lại chúng ta chạy lại cái đó chúng ta nhìn thấy này để di phép lại trang là mày ở lúc này đã lúc sáng Sửa ai tiếp viên là 14 Đã ấn vào Đấy, nó đã báo lỗi là không đến file sửa Cái này là đúng bởi vì tại sao ta chưa làm hàm sửa trong controller nó sẽ không tìm thấy Đố các em không tìm thấy vậy thì ta phải vào controller để ta làm tiếp cái việc này ta lại lên controller ta vào đây và thầy cho thêm một hàm nữa là public function sửa sinh viên Đấy. sửa sinh viên này chúng ta phải có cái thân hàm bên trong ở trong phần xóa sinh viên các em nhìn thấy là ở đây phần xóa, xóa sinh viên chúng ta thấy là khi mà đã kích vào nút xóa thì nó sẽ gửi cho chúng ta lên một cái ID ID này nằm ở đâu Đấy. ID nằm ở đây nó sẽ nằm ở chỗ thứ tự đây chỗ này là xóa thế thì nó chúng ta sẽ đếm là có mấy phân đoạn tính từ index về nha thì gồm có quản lý điểm là một này danh sách là hai này sửa là ba này và 14 là một số nó sẽ đứng thứ tự thứ, thứ tự số 4 tức là một, hai, ba, bốn đúng các em vậy thì chúng ta làm ở ờ, phần sửa như sau phần sửa đầu tiên thầy lấy thầy gọi eco à, thầy làm động tác là thầy kiểm tra xem sửa là bằng bao nhiêu nhá thầy sẽ lấy này mã số sinh viên mã số sinh viên thì đặt tên như thế bằng zip di OGI và get segment số 4 đó số 4 và thầy thử eco cái mã sinh viên này ra xem nó có đúng không hiện ra màn hình enter rồi khi lấy ra được rồi thì bây giờ chúng ta phải vào router để ta đưa ra một đường dẫn để nó chạy đến sửa lúc này chúng ta vào router rồi chúng ta copy cái phần xóa xuống Thầy bôi đen thế nhấp đôi bôi đen copy đưa xuống đó thầy paste ra thầy ghi chỗ này là sửa sinh viên Đấy, đúng không đường dẫn nó đúng đúng đến tất cả trên này là controller nhá controller ở trong router là nó chỉ làm việc với controller thôi đây là tên của của phần danh sách lớp đây và trong đó có hàm sửa và cái số này any này chính là cái phần phần mà cái con số nó hiện ra thì chúng ta cũng đi vào đây là sửa Đấy, đã làm xong cái giao tơ này xong rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lên trên ta trở về danh sách đúng rồi nào bây giờ thầy sửa bạn Trần Thị Hoa nhé ấn 14 đúng chưa đúng rồi ra con số 14 là cái con thầy ấn bạn Đỗ Thị Hồng ra 15 đúng chưa đúng rồi nó nhập ở trên đấy à, nó hiện ra trên đấy 19 đó tức là ở cái hàm get này cái hàm ờ, get statement này Đấy, ta echo cái mã sinh viên ta đúng chưa rồi đến đây nhá nó sẽ lấy cái con số 4 đấy con số 4 là nằm ở phân đoạn 4 còn nó là ra con bao nhiêu thì nó ra đây là chỉ số của phân đoạn thôi đấy qua cái hàm này bây giờ thầy sẽ lấy anh uh, Trần Thị Minh sửa ra 19 đúng chưa các bạn Trần Thị Minh 19 đây Đỗ Thị Phương Đỗ Thị Phương nó nắp ở chỗ này ta sửa xem nó ra bao nhiêu ra 20 đúng rồi đó rồi thế là nó lấy ra được rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm sinh viên đó để hiện ra cái text bóc sửa đã xong rồi thì bây giờ ta mới đi tìm tìm sinh viên nhá tìm mạng được chưa các em sửa rồi nha thì bây giờ thầy bắt đầu mới lấy cái anh sinh viên kia ra thầy tạo một cái bảng A là hồ sơ thầy bằng zip quản ờ, lý điểm pointer là cái con trỏ là bao gồm toàn mô đồ đấy đó là quản lý điểm mô đồ bao gồm toàn mô đồ luôn và nó sẽ lấy ra ta là file file sinh viên by ID đây cái này là cái chúng ta lập trình và ta đưa mã sinh viên truyền vào mã sinh viên truyền vào bây giờ thầy va đâm là để sửa lỗi va đâm là để nhìn dừng lại thầy cho cái này là A và bây giờ các bạn thử nhìn nhé xem chúng ta thấy là thông tin của bạn đó sẽ được hiện ra như thế nào so với cái hàm sự đó. bây giờ này các bạn chú ý vào bạn Hoàng Thị Hạnh thầy ấn nút sửa ấy thì nó ra là Hoàng Thị Hạnh nữ quê Vĩnh Phúc tuổi 20 Đúng chưa các bạn? Đúng rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta quay lại chúng ta nhìn thấy chỗ này nó như này Đấy, được hiện ra Vậy thì ta phải truyền vào trong cái bảng, trong cái view này View danh sách lớp này nhưng trong view trong ờ, cái view trong danh sách lớp của chúng ta nó lại gồm rất nhiều tham số truyền cả một loạt danh sách và một loạt hồ sơ cái hồ sơ là riêng cho một bạn thì bây giờ muốn truyền vào nhiều cái này các bạn chú ý nhá cái này giống trong Laravel nó sẽ dùng with của nhiều cái thế bây giờ ta sẽ làm như sau cái Laravel bạn nào chưa học thì thì thôi nó bạn theo dõi tôi đó. Vậy chúng ta cho mã số sinh viên Enter vào Rồi Bây giờ thầy sẽ sử dụng một cái hàm trong lúc sửa Thầy sẽ sử dụng nó một cái mạng Mảng này cũng là một mảng A Mảng A này bao gồm có hai phần tử Thế thì muốn có hai phần tử thì thầy bằng như này Đấy, và thầy xóa cái hồ sơ này đi Xóa cái móc vuông này thầy cho thêm cái này Nhá Rồi chỗ này Thầy truyền vào Truyền vào một cái nữa là Đây Sinh viên File on cái sinh viên file này là để cho hiện ra danh sách thì chúng ta vẫn phải cho xuống cái mảng trong cái lúc sửa để nó hiện ra cùng Đó. và chúng ta đóng móc vuông lại phải và cái này thì các bạn lại phải cho là như này xóa cái a đi vì mảng a đứng ngoài bên ngoài rồi để nó truyền nó gọi vào bên trong thì chúng ta mới có biến sinh viên được đúng không và bây giờ chúng ta sẽ là ghi là eco nào eco đường dẫn view view xuống đúng chưa view rồi chúng ta xuống này quản lý điểm quản lý điểm toàn lấy điểm là thư mục của view nhá sau đó xuyệt ngang một cái đến lớp danh sách các đến cái file danh sách danh sách cái này các bạn không cần phải GUI PHP nữa vì nó tự hiểu đấy là GUI PHP và các bạn phẩy cho thầy cái này là A vậy cái mảng A này nó khác với hai mảng trên mảng A ở đằng trên thì nó là chỉ có mỗi là file ôn sinh viên thôi nhưng mảng này nó lại hai phần tử một cái hồ sơ để gửi vào trong cái form và sinh viên thì nó gửi vào trong cái bảng các bạn chú ý nha hồ sơ thì gửi vào trong form sinh viên thì gửi vào trong bảng đấy thì nó mới truyền được đúng không ego view đây sửa sinh viên ấn vào nút sửa thì nói thế bây giờ ta thử vào nút sửa nhé để xem nó hiện bảng chưa vì lúc nãy là nó nó chưa hiện bảng mà nó chỉ hiện mảng thôi ta thử như thế vào đây đó à. nó bảo đối số của view ở dòng số 175 đối số của view thế bây giờ ta xem view ở trên này xem quản lý điểm danh sách lớp đây thế copy chỗ này cho nó chính xác luôn nhá đấy ra rồi đúng không ấn vào sửa nó ra tức là nó lại gọi lại đúng cái hàm này đúng cái bảng này bây giờ các bạn nhìn thấy ta truyền được hai biến biến hồ sơ và biến sinh viên biến sinh viên ta không khai thác nữa mà ta lấy biến hồ sơ trong cái mảng A này hồ sơ lúc này nó là một biến nó là key của mảng A key 1 còn sinh viên là key 2 vậy thì chúng ta sẽ đưa nó vào trong đưa nó vào trong phần nhập đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ quay sang phần ờ, view để ta khai thác cái biến hồ sơ ta vào đây nhé các bạn nhé vào danh sách ok Đấy, bây giờ ta không quan tâm đến bảng bảng phía dưới rồi ta quan tâm đến phần form ta quan tâm đến phần form thì phần form của chúng ta nó sẽ chạy như thế nào phần form được ta như này các bạn cho thầy một cái vòng pho trên này PHP rồi đóng PHP lại rồi ok ta for ít for x trên for x thì các bạn đánh cho thầy chữ là ít tồn tại nếu tồn tại mở ngoặc ra is is còn các bạn cho thầy là hồ sơ đấy chúng ta đang làm với cái hồ sơ mà vừa truyền vào nhá hồ sơ truyền vào trong trong lơ đấy nếu tồn tại thì thì làm cái for này các bạn nhớ nhá nếu tồn tại làm for rồi nếu tồn tại làm for thì trong for cũng phải có một cái cửa mở ra Đó, for và bây giờ chúng ta thay trong for này hồ sơ ác ác ác cái gì ác cái từng hộp một người ta ghi là chủ item đi đó nếu hồ sơ add item và cái vòng for này nó nằm ở trước form thì chúng ta phải kết thúc ở cuối form cuối form thì các bạn chẹn hai đầu cho thầy nha các bạn chẹn cho thầy hai đầu PHP thầy trẻ ở đây là gồm một cái à, một cái cho for này một cái cho ít này đấy chẹn ở đây đúng không các bạn mở hai cái thì phải chẹn hai cái này rồi và kết thúc của cái uh, trong này rồi PHP để ta xen kẽ vào trong HTML HTML này thì các bạn copy và bài bài trước thì đã dặn rồi chúng ta copy trên copy trên uh, à, bootstrap mà ta sửa sửa ở bài kia được chưa đấy và bây giờ chúng ta sẽ cho cái uh, cái giá trị được hiện ra cái giá trị được hiện ra các bạn hiểu chưa tức là giá trị được hiện ra vậy thì trong đây chúng ta chưa nhìn thấy chỗ nào là giá trị cả được hiện ra được cả đúng không các em chúng ta chưa có chỗ nào hiện ra cả khi mà ta gọi nút sửa đó chưa gọi nút sửa thì nó không không ra đúng không và ta chặn bằng à, hàm à, bằng một cái mệnh đề ít rồi thì có nghĩa là dù hồ sơ chấm thì nó có giá trị bằng rỗng còn nếu không thì giá trị bằng bằng vẫn giữ nguyên bình thường thì nó sẽ không là gì cả ở trên này bây giờ các bạn nhìn thấy từ chỗ này nhá từ chỗ này thì nó sẽ thay cho chúng ta là value được chưa rồi các bạn ghi cho thầy chữ chặn hai số à, chặn là php vào ta cho dấu hỏi và bằng cho dấu hỏi và bằng thầy cho chỗ này là item mũi tên ra là họ tên đóng cái này lại Đấy. tương tự chỗ họ tên rồi bây giờ giới tính giới tính cũng như vậy value bằng item ở đây là giới tính tương tự ta làm cho quên các bạn cho thành value bằng để nó hiện ra cái sửa đó nếu không chúng ta không đưa ra thì chúng ta không sửa được đúng không các bạn Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho là chúng ta đưa vào đây nó sẽ là item ở đây chúng ta cho là quê đóng nó lại đấy chỗ nào đóng rồi thì nó không báo lỗi nữa chỗ tuổi tuổi chúng ta cũng cho value bằng item và chúng ta cho tuổi bây giờ chúng ta thử xem nhé xem nó chạy đúng không đây à, bây giờ thầy nhắc vào chỗ sửa thì hầm à, à, ra chưa đấy ra rồi đúng không rồi bạn à, tiếp theo là bạn Nguyễn Thế Thành đây ra rồi rồi bạn à, Đỗ Thị Hương à, Đỗ Thị Hương ra quê luôn tuổi luôn nếu bây giờ chúng ta sai ai thì ta lúc này ta mới sửa vào đúng không đấy sai của ai mới vào các bạn thấy tuyệt vời chưa Đấy, value là nhận cái giá trị cũ cũ để đưa lên ra dạ, value nhận giá trị cũ để đưa lên các bạn nhé khi đã ấn thì ấn sửa nó sẽ đưa lên đúng chưa nhỉ à, bây giờ các bạn nhìn nhé à, sửa đấy đội nâng về của đúng chưa nhỉ ngon là cành đào đúng không bây giờ cái sửa đó là của bạn 19 bạn số ID 19 đây 19 Trần Thị Minh đây thì chúng ta phải nắm giữ được cái con 19 này Covid 19 này để nó có thể là khi mà ta sửa xong ví dụ thay bạn Minh bằng bạn Nam chẳng hạn hay bạn gì đó thì chúng khi chúng ta ghi vào hay là quê khác thì các bạn có thể sửa thành là uh, là, là định nghĩa là Sơn La đấy thì do ta ghi vào thì nó sẽ ghi đè lên các bạn bạn Covid 19 Trần Thị Minh này nó thay Hà Nội thành thành thành gì nhỉ thành uh, Sơn La các bạn hiểu ý thầy chưa rồi nhá thế bây giờ ta phải nắm được cái con Covid 19 này nó nằm ở xếp mình mình bao nhiêu nhỉ phân đoạn bao nhiêu một hai ba và bốn đúng không nó sẽ nằm trong phân đoạn 10 phân đoạn 4 1 2 3 4 Đấy. thế là xong rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về quay trở về cái ờ, cái phần uh, ghi Đấy, sửa đây rồi phần ghi phần ghi của chúng ta ở đây là ghi mới ghi mới tức là ID e của nó là chưa có đúng không các bạn Đó. khi chúng ta ghi mới thì sẽ không có ID và khi chúng ta sửa thì nó sẽ có ID các bạn hiểu chưa Vậy thì phần này chúng ta sẽ làm như thế nào? Phần này làm nào? Thì ta sẽ ghép gộp luôn vào đây Vừa thêm mới vừa sửa Bộ phận này là thêm mới nha Các bạn làm một cái dấu này Thấy như là thêm mới Hay thầy cho một cái Đó. Thêm mới nha Thêm mới Ờ, bạn thêm mới một một bạn đó còn chỗ này thì thầy ghi là sửa một bạn đúng không thêm mới một bạn và sửa một bạn ngon rồi thêm mới một bạn và sửa một bạn rồi thế bây giờ việc của thầy là phải phân tích được khi thêm mới nó sẽ không có cái này ví dụ chúng ta thêm mới thì chúng ta chỉ từ, từ đây đến đây thôi hiện danh sách hiện danh sách của chúng ta hiện nay là mất đúng không Đấy, bây giờ chúng ta sẽ sang phần hiện danh sách ừ. phần A này là phần hiện danh sách ra thì cái mảng ở dưới này nó là gồm có cả hồ sơ và hồ sơ rồi thế thì bây giờ các bạn làm đến đây nhé làm đến đây rồi thầy ghi video lại xong tiếp theo thì lát nữa thầy sẽ dạy tiếp chúng ta sao cho cả phần hiện danh sách và cả phần sửa và phần thêm đều được hiện ra chúng ta mới được phần thêm và vâng, phần ờ, được phần ờ, sửa rồi phần xóa rồi đó là được hai phần đúng không em bây giờ video thầy dừng tại đây để nó khỏi nặng và chúng ta tiếp tục làm phần tiếp theo các bạn chú cho thầy hồ sơ là để thầy truyền vào form còn sinh viên thì thầy truyền vào bảng nhá nó truyền hai cái đấy truyền thông qua một cái mảng hộp chung là mảng A cả lớp nhớ chưa đấy. rồi thì bây giờ thầy sẽ dừng lại tại đây để chúng ta vào một video tiếp theo